Xin chào mọi người nhé à, Hôm nay thì lại tiếp tục cái công việc mà là chuyển cái đường uh, cáp thuê bao cho nhà khách hàng ở trong khu này Bây giờ đã là 9 giờ hơn một tí rồi Thì uh, từ lúc sáng cũng làm được uh, một số việc uh, xong hết ở bên ngoài rồi Thế là đi vào trong này để chuyển cái đường cáp Thì ngày hôm qua thì là ngày hôm qua là buổi sáng này buổi sáng thì uh, ngày hôm qua buổi sáng thì uh, anh em uh, tháo được hết cái cáp rồi và dồn ra được ở, ở bên ngoài cái đường rồi thì uh, lúc uh, 7 giờ thì cho ông tộ vào trước để tuồn cái dây đi trước bây giờ tôi mang đồ vào để uh, treo néo lên treo cái đường cáp to lên thì ờ, như video hôm qua chia sẻ cho anh em đấy à, tại sao thuê bao này cần phải chuyển bởi vì ông bà là chuyển cái đường cột điện à, ông bà chuyển cột điện nhé và cái thuê bao này thì bây giờ hiện tại còn mỗi một nhà ông bà sử dụng cái hộp đấy cho nên bắt buộc anh em cũng phải hỗ trợ để chuyển chuyển cho ông bà sử dụng thôi những cái đường dây thuê bao mà đã trong quá trình sử dụng ấy. chưa chưa án ba ơi chưa án cái về cái về hai mươi cái chỗ TV vai thằng chạm đó là thằng hóng iPad. phai thế à ừ, hai mươi cái đâu thì ở bì bò này cái giác á cảm án mới nắng hóng ai phai chọc chứ nó đéo chùa đéo này đó à. ờ, nó biển lên công đai ờ công đai thằng. giải là bom nó nục thiên nục hạt lâm hạt lâm hao mê con đưa ở thiên đế ba nục hạt lâm ba con mơ ờ, con đưa cái cái xin bùi văn núi à cho biển đi con đó mà giang mày bùi văn núi à giờ ba rồi rồi đây xuất kem là tức là tivi ốc có bò này ờ, hay hay là có lấy xe năng nó có lấy xe năng ờ, nó có lấy xe năng nó có lấy xe năng à chữa đó con đã chữa cái ipad nếu con chỉ chữa tivi ra móc và họ người nó hao cái à, rồi rồi rồi rồi ipad ó chọc cho hay là điện lên trong đai nó nó hỏi chủ máy làm điện lên trong đai cho thằng được cách thôi cả đó là cái cả thằng ó nục kia cái nó ừ. con con mua con thằng máy biến nó có ba con tuổi chi <laughs> ba lên chua là chết liền đó ừ ba nóng ra đó mấy ngày mai này mưa mưa ngày mai này tệ nhau nạp thiên nó một thiên nó con mưa hai buổi nữa còn cho ba cái viên lại bê ba còn hạt mưa còn ba trắng còn mưa lát con nó con mưa lắm nó chú tỉa mà con dùng mấy ba lắm hai mẹ ờ, à hai cái tivi hai ba hàng lễ cái gì đó ngay từ đó nó lấy cái ní nó lấy cái ní không nó giống nó cuốn nó nó lấy cái ní ra không nó cuốn cái ní ra mày tha thằng quần là thằng ốc hay hóng tivi à cái ní ừ, ốc cái bò ừ hay hay mày hay mày nó ốc cái ní đó cái cái nó ba cầm thế nào ba cầm thế nào cái nó bắt đầu à hả cầm thế nào cầm thế nào cầm cái nhà ní hả có uống ní này tôi này không cái ní cái ní ốc hai hai cầm tivi đi nó cầm tivi chứ cầm bớt tivi nó bữa tivi lắp cầm cái ní lắp bữa anh chứ chỉ có lắp bó móc bữa anh thôi ba nó hết cô alo dạ nó ba chào đó vâng ai giống người luôn vâng dạ. bát năm hai tương ờ, in có mua sáng thì phải đóng cước hàng tháng năm tương in đấy Hè phải cái ngay ban đầu lắp phải đóng 324 luôn à mấy anh đã đóng nó lát làm bạt làm hàng từ hay chỉ là đó đói mê anh đã nộp xuyên cho nó nó, nó. hãy ban đầu anh phải lắp xong lắp phải đưa luôn bạt làm hàng từ nghìn cho nó đấy ót à, trượt đưa cho nó hay nó phải đói đâu hay tóm lại em phải lá bạt làm hà tư nghìn cho nó đi lại anh dùng bảy kháng rồi đấy bữa cái ban đầu anh là phải đóng bạt làm hạt từ nghìn là bảy kháng ấy Ôi, anh đã nộp tiền dạ. nó nằm ở đó thôi thế bạt làm hạt từ nghìn là khẩu kháng con chứ nè ban đầu luôn đấy anh phải đóng khẩu kháng luôn ấy ôi bạt làm hạt từ đấy ôi giời báo báo phải đóng luôn cho nó luôn mà vâng thì mình định làm gì để thích nghi để sinh tồn rồi, rồi. ví dụ như mình sẽ nhớ những công việc sắp xếp trong ngày hoặc là những cái trình tiếng mường lạc sơn Ôi, bà rất nghiện cái món này nghiện đấy bà nóng. thích đấy. bà xem thoải mái rồi nhá không có lo gì nữa đấy bà tí nữa bà đi theo với vợ con thì nó làm việc phải trả. งยะทินาเอลายตัวงานุตวงจีอาตัวงานเวกาlại tu cha rồi cháu đi ra à. à chôn cả mát à hay tí mà ba hàng lễ cái tía chôn cả mát à ừ đó, đó, đó bình tĩnh ừ hay ba ngay chôn áp cái gì cho chỗ hả à bên chôn ghi linh cái ờ, có biết có chú thiên thu đây đây đây đây đây bà bà gọi cho cái này số này chút cứ gọi vào đấy là được số 700 đấy vừa đi vào thì ờ, gặp bà hôm trước bà bảo là tivi hỏng tức là cái rác ở đằng sau nó bị hỏng ấy nhưng mà cái rác đấy là rác uh, ờ, AV AV thì bây giờ nó hiếm nó không có Đấy, tôi không vào kiểm tra thì um, hôm qua là bà gọi bà gọi cho cái thợ sửa tivi ấy nhưng mà cái ờ, rắc rắc nó rắc trắng nó bị hỏng còn rắc vàng với rắc đỏ là nó nó không bị hỏng cho nên là vẫn, vẫn sử dụng bình thường nhưng chắc hôm qua là cái thuê bao này nó đang bị chặn cước anh em nhé thuê bao chặn cước cho nên là bà không xem được hôm nãy vào bà ngộ hết cả lên bà bảo à, nhân viên thu tiền là à, không thu à, cho nên là nếu mà mọi người mà liên quan đến vấn đề cước nhá thì mọi người cứ gọi lên cái số nếu mà mọi người không biết này thì mọi người cứ gọi lên số 1800 1800 nhá 8119 Đấy, 1800 8119 mọi người uh, hỏi xem nhà mình là còn bao nhiêu tháng nữa hoặc là nó có chặn cước hay không hoặc là uh, cái mạng cái cái đường truyền mạng nhà mình nó đang bị hỏng bây giờ